Ngày ông Công ông Táo Tết 23 tháng Chạp, mọi năm người người nhà nhà đều vui vầy đoàn tụ bên nhau để chuẩn bị đón Tết. Song vốn 3 năm qua tại đại lục, ngày này đều ảm đạm bởi chính sách Zero Covid ngặt nghèo. Tới năm nay, làn sóng đại dịch Covid-19 quay trở lại hoành hành, người dân phải chứng kiến cảnh tượng hàng dài xe chở thi thể nối đuôi nhau cùng dòng người xếp hàng chờ đưa người thân đi hỏa táng tại các nhà tang lễ. Theo nhiều nguồn tin, người thân chỉ có 2 phút để nói lời tiễn biệt với người quá cố trước khi đi hỏa táng. Có thể nói là trên toàn lãnh thổ, không khí tang tóc đang bao trùm. Kính thưa quý vị, hiện nay dịch bệnh đang hoành hành trên khắp Trung Quốc, đã có một số lượng lớn người nhiễm COVID-19 và thiệt mạng. Tuy nhiên, kể từ khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch vào ngày 7 tháng 12 năm ngoái, giới chức nước này chỉ ghi nhận khoảng 40 ca tử vong. Những ngày qua, chúng tôi đều liên tục đưa tin tới cho quý vị những hình ảnh, thước phim chân thực về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc. Cảnh những nhà tàng lễ chật kín người, hàng dài xe chở thi thể đi ngoài đường, song với số đó vẫn chưa thể mô tả được hết sự tang thương tại Trung Quốc lúc này. Gần đây, một video về nhiều đám tang ở một nơi nào đó tại Trung Quốc đã được lan truyền trên Internet, nhưng không có thời gian và địa điểm. Quang cảnh tang lễ nghi ngút khói, rất đông người dân tham dự lễ an táng. Một video khác quay cảnh tang lễ ở thành phố Thiệu Đông, Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, có rất đông người tham dự lễ đưa tang. Chưa kể bi kịch thương tâm đã xảy ra trong một đám tang với rất nhiều người tham dự. Như chúng tôi đã đưa tin, dạng sáng ngày 8 tháng 1 tại thị trấn U Lan, huyện Nam Sương, tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, một chiếc xe tải đã mất lái và đâm vào một đám tang hơn 60 người, khiến nhiều người ngã xuống. Chiếc xe không dừng lại cho đến khi tông vào xe tang. Vụ tai nạn khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Theo nguồn tin, tài xế gây ra vụ tai nạn khai nhận sáng sớm ngày 8 tháng 1, khi anh đang lái xe đến gần đám tang, anh nhìn thấy rất nhiều người mặc đồ trắng và quấn bao gai. Anh ngờ rằng mình đã gặp ma nên vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng vặn mã lực để thoát khỏi khỏi đám ma càng sớm càng tốt, cách trăm mét mới dừng lại. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình sau đó đã tiết lộ rằng hôm đó trời hoàn toàn không có sương mù. Đứng trước tình cảnh này, người ta đã tự hỏi làm sao để được an toàn trong cơn sóng thần Covid tại Trung Quốc. Thực chất mà nói, đây là một câu chuyện không chỉ được trả lời bằng các phương pháp y tế, bất kỳ loại vaccine nào hay cả chính sách phòng chống dịch cực đoan mà chúng ta cần đối chiếu vào lịch sử để có câu trả lời mình xác. Thực tế mà nói, COVID-19 hiện tại không phải làn sóng dịch bệnh đầu tiên tấn công đại lục, nhưng từ xưa tới nay, cách đối phó của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn bảo trì tư tưởng đấu trời, đấu đất, đấu virus chính là ôm giữ loại tư tưởng biến dị, nhân định thắng thiên, người có thể thắng trời. Làn sóng thứ nhất, SARS 2002 có lẽ quý vị còn nhớ hoặc có thể tra lại vào tháng 11 năm 2002 khi dịch SARS bùng phát ở phía nam tỉnh Quảng Đông, nó đã nhanh chóng quét lên phía bắc tới Bắc Kinh. Sau đó, lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã quyết định chặn thông tin để duy trì sự ổn định và thịnh vượng có chết 2 triệu người cũng không tiếc. Trích lời của Giang trong những câu chuyện thật về Giang Trạch Dân của Trung Quốc. Mặc dù tưởng Ngạn Vĩnh, một bác sĩ đã nghỉ hưu của bệnh viện 301 của quân đội Giải phóng Nhân dân dân đã công bố sự bùng phát của dịch bệnh với giới truyền thông, nhưng ông đã nhanh chóng bị bịt miệng và bị phạt theo quy định của quân đội. La Cán và Ngô Quan Chính, hai ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là những người tham gia sâu vào cuộc bức hại những người tu tập Pháp Luân Công theo lệnh của Giang, đều bị nhiễm bệnh vào tháng 4 năm 2003. Sau đó, vì lo sợ, Giang đã đưa cả gia đình của ông ta đến Thượng Hải và vô lý ra lệnh rằng phải bảo vệ Thượng Hải bằng cả tính mạng. Mặc dù nhiều người ở Thượng Hải đã bị nhiễm bệnh, nhưng vì lý do chính trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chỉ tuyên bố thành phố chỉ có 4 ca bệnh. Tất nhiên là Đảng Cộng sản Trung Quốc giấu nhẹm dịch bệnh với thế giới, dẫn tới hậu quả như thế nào thì chúng ta đều đã rõ. Làn sóng thứ hai, COVID năm 2020 ngày 23 tháng 1 năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phong tỏa Vũ Hán và thông báo cho thế giới về đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19. Ngày này 19 năm về trước, tức là ngày 23 tháng 1 năm 2001, chính quyền Giang Trạch Dân đã giàn dựng vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001 nhằm phỉ báng Pháp Luân Công. Tính đến ngày 23 tháng 5 năm 2020, chỉ trong vỏn vẹn 4 tháng, dịch bệnh đã lan ra toàn thế giới với 5,4 triệu ca nhiễm và 342.000 người tử vong. Cũng giống như đại dịch SARS, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại che giấu dịch bệnh và kiểm duyệt thông tin. Con số tử vong được công bố chính thức ở Vũ Hán vào ngày 25 tháng 3 năm 2020 là 2.531 người, nhưng con số thực tế ước tính dựa trên số ca hỏa táng và bình đựng cho cốt được trả cho người nhà trong thời gian đó có thể cao hơn ít nhất 10 lần, thậm chí là hơn vậy nữa. Làn sóng thứ ba, Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến đại lục trải qua làn sóng thứ ba. Trong cuộc họp phòng chống và kiểm soát đại dịch của tỉnh Liêu Ninh vào ngày 20 tháng 12 vừa qua, các thị trưởng từ 14 thành phố đã cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn. Thẩm Dương có 50% cư dân được báo cáo nhiễm bệnh và con số này có thể lên tới 80% vào tháng 1, bao gồm cả 4 quận thuộc quyền quản hạt của thành phố. Hơn nữa, Thẩm Dương có đến 80% nhân viên chính quyền đã bị nhiễm bệnh, chỉ có 12% vẫn đang làm việc. Ngày 26 tháng 12, sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đổi tên bệnh từ viêm phổi do virus corona chủng mới thành nhiễm virus corona chủng mới, thì đã quyết định mở cửa lại hoàn toàn biên giới vào ngày 8 tháng 1 năm 2023. Nhưng các nước khác lần này đã tỉnh táo hơn, yêu cầu xét nghiệm COVID bắt buộc đối với toàn bộ du khách đến từ Trung Quốc đại lục, đặc biệt là Ý, nạn nhân thảm họa nhất nhì trong đợt dịch trước của COVID đã vô cùng cảnh giác trước Trung Quốc. Trong hai chuyến bay từ Trung Quốc đã được xét nghiệm tại sân bay Milan hàn Manpesa, một nửa số hành khách Trung Quốc có kết quả dương tính. Tiếp tục che đậy Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đợt bùng phát mới là do biến thể Omicron gây ra, nhưng nhiều người đã nghi ngờ điều này. Các bệnh nhân lần này được chụp CT đều phát hiện bị viêm phổi và gây sự kinh ngạc cho giới y khoa thế giới. Như vậy có nghĩa là các triệu chứng không phải do biến thể Omicron nhẹ tấn công đường hô hấp gây ra như cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền. Triệu chứng tổn thương phổi như vậy là đáng báo động bởi vì nó không phải bệnh cúm hay bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên. Các triệu chứng cũng rất đa dạng, từ đau nhức tới tận xương, đến đau họng tới mức không thể ăn uống gì, một số còn bị khó thở. Có nhiều trường hợp phổi trắng xóa, bị sơ hóa được ghi nhận ở các bệnh nhân trẻ tuổi và trung niên. Tuy nhiên, rất khó để có thể xác định được chính xác là chủng nào khi không tiến hành giải trình tự gen. Trung Quốc là một quốc gia cá biệt trong đại dịch. COVID-19 xuất hiện ở Trung Quốc lần đầu tiên, lan rộng ra toàn thế giới và gây ra tổn thất to lớn và hiện tại thì đang bùng phát trở lại ở Trung Quốc đại lục với mức độ lây lan mạnh hơn và gây chết cũng nhiều hơn. Nói Trung Quốc là cá biệt trong đại dịch này cũng bởi vì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã luôn che giấu tình hình thực tế và kiểm duyệt thông tin, từ làn sóng thứ nhất rồi làn sóng thứ hai cho đến làn sóng thứ ba. Đây không phải là ngẫu nhiên, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn có lịch sử dối trá và tàn bạo từ khi nó lên nắm quyền. Vì chính quyền toàn trị không quan tâm đến mạng sống của người dân, nó đã cưỡng chế lệnh phong tỏa kiểu thiết quân luật trong 3 năm qua cho tới khi không thể duy trì thêm nữa trước sự phẫn nộ của công chúng. Song khi vừa nới lỏng, ngay trong 3 tuần đầu tiên của tháng 12 đã có khoảng 250 triệu người bị nhiễm bệnh. Người xưa có câu rằng ôn dịch có mắt. Từ khi xuất hiện, dịch bệnh này đã nhắm vào các đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người trung thành với nó. Vậy thì làm sao để được an toàn trong đại dịch khó lường này? Giống như những thảm họa khác, bệnh dịch đã đồng hành cùng lịch sử loài người trong hàng nghìn năm. Bệnh dịch thường xảy ra khi xã hội mất đi kim chỉ nam đạo đức và bức hại những người tốt. Chẳng hạn, đế chế La Mã cổ đại đã bị nhiều lần đại dịch hoành hành ngay trong thời gian bức hại các tín đồ cơ đốc giáo, vì thế mà bị suy yếu, cuối cùng đã dẫn tới sụp đổ. Điều tương tự cũng xảy ra với Trung Quốc, một vùng đất có lịch sử 5.000 năm, nơi đạo đức được xem trọng. Nhưng trong quá trình truyền bá chủ nghĩa Cộng sản, kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, Trung Quốc đã phải trải qua sự hủy hoại văn hóa và xã hội chưa từng có. Sau khi tàn phá Paris trong cách mạng Pháp và hủy hoại Liên Xô bằng những vụ giết người hàng loạt, chủ nghĩa Cộng sản đã gây ra nhiều mối nguy hại hơn cho Trung Quốc, như 45 triệu công dân bị chết trong nạn đói lớn, phá hủy văn hóa một cách có hệ thống trong cuộc cách mạng văn hóa, đàn áp phong trào dân chủ trong vụ thảm sát Thiên An Môn và cuộc bức hại Pháp Luân Công, cuộc tàn sát nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ hay Tây Tạng hiện vẫn đang diễn ra. Có lẽ chỉ tới lúc này, người dân Trung Quốc mới cay đáng hiểu ra rằng Zero Covid nhắc họ rằng ngay cả khi họ không phải là những người tập pháp luân công, không phải người Duy Ngô Nhĩ hay Tây Tạng thì tính mạng của họ, cha mẹ, con cái họ hoàn toàn có thể trở nên rẻ mạt, bị coi là vật hy sinh hạ đẳng nhất cho các tham vọng quyền lực của chế độ, cho các cuộc đấu tranh nội bộ dai dẳng, không có hồi dứt. 3 năm nay xảy ra đại dịch đã gây ra 663 triệu ca nhiễm, 6,7 triệu ca tử vong và những tổn thất không thể đo lường về xã hội và tài chính. Tuy nhiên, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tích cực thúc đẩy âm mưu của chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc và trên toàn cầu, nhiều người đã bị đánh lừa bởi những tin tức đã qua kiểm duyệt của nó. Họ đã từng tin những sinh viên lên tiếng vì dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn năm 89 là do thế lực thù địch xui khiến. Họ từng tin những người tu luyện Pháp Luân Công là mê tín, làm chính trị. Họ cũng tin cả rằng những người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng nên ngoan ngoãn bởi những gì họ có ngày hôm nay là do Đảng Cộng sản Trung Quốc giải phóng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhấn chìm xã hội của chúng ta xuống bờ vực thẳm cả trước khi xảy ra đại dịch. Chỉ đến giờ họ mới hiểu rằng chính họ cũng biến thành con cờ chính trị của nhà cầm quyền. Và đã đến lúc học bài học này, từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc và làm theo lương tâm vì một ngày mai tốt đẹp hơn, an toàn hơn. Thức tỉnh trước cái ác, đề cao cái thiện, tôn vinh chính nghĩa, trả lại sự thực cho những người vô tội. Chỉ làm như vậy thì người dân đại lục mới có thể mong được một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoan nghênh quý vị hãy để lại bình luận bên dưới. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên Vạn Cổ. Sau cùng, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.